Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người uh, cách đăng ký tài khoản CopyJ để mọi người uh, follow theo uh, uh, anh em có kinh nghiệm trader lâu năm để có thể gia tăng lợi nhuận. Ok, link uh, đăng ký CopyJ mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này nhé. Đây, link CopyJ xong mọi người uh, click vào thì nó sẽ ra giao diện của trang uh, đăng nhập đăng ký thì nếu mà mọi người có tài khoản rồi thì mọi người sẽ đăng nhập luôn còn uh, đối với những người mới mọi người chưa có mọi người sẽ tiến hành đăng ký thì mọi người sẽ bấm vào phần đăng ký ấy. Ở ờ, trên tên uh, tài khoản này thì mọi người nên đăng ký giống với cả cái biệt danh của sàn BO nha giống cái biệt danh khi mọi người đăng ký tài khoản sàn ấy ví dụ mọi người đăng ký tài khoản sàn là để biệt danh là ABC thì uh, ở ừ, trên à, tài khoản GoPay này mọi người cũng nên đặt là ABC để tiện cho việc uh, follow và và và theo dõi. Ok, đây thì mình uh, để ví dụ test GoPay này. Ví dụ mình đặt uh, ờ, ID là như vậy. Ví dụ trên tài khoản sàn của mình mình có ID là biệt danh là test CopyChain thì trên này mình cũng đăng ký tên là như vậy test CopyChain mật khẩu mọi người đi mật khẩu này nhập lại điền mật khẩu trên và ở dưới là mọi người nhập lại cái mật khẩu ở trên sau khi ờ, điền xong thì mọi người bấm vào đăng ký ấy. đã tạo tài khoản thành công và chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập tài khoản vừa tạo đăng nhập đây là giao diện của trang CopyChay. Khi mọi người đã tạo tài khoản xong thì mọi người sẽ liên hệ với apply của mình để uh, được uh, kích hoạt tài khoản CopyChay. Mọi người phải liên hệ apply để kích hoạt thì mọi người mới follow được các uh, anh em uh, trader có kinh nghiệm. Nhưng nếu mà mọi người chỉ tạo không và mọi người không có apply, không liên hệ apply để kích hoạt thì mọi người tạo tài khoản CopyChay cũng không uh, follow được uh, các anh em ok đây đây ví dụ là mọi người đã liên hệ và được kích hoạt tài khoản rồi thì mọi người ở trang giao diện tổng quan này thì mọi người bấm vào phần uh, tài khoản này chỗ phần đăng nhập sàn này thì mọi người điền địa chỉ email đã đăng ký ở sàn đây mọi người bấm vào sàn giao dịch và một point one point điền uh, đăng nhập tài khoản sàn vào đây điền địa chỉ email và mật khẩu trên sàn bấm đăng nhập uh, nhập mã 2A để đăng nhập. Sau khi đăng nhập mà rồi thì mọi người bấm vào phần cài đặt. Phần cài đặt. À, ở bước tài khoản à, đăng nhập sàn này thì khi mọi người đăng nhập tài khoản sàn trên trang Copy CopyChain này rồi thì ở bên uh, link sàn thì mọi người không đăng nhập ở bên sàn nữa. Tại vì nếu mọi người đăng nhập bên sàn thì ở bên này nó sẽ tự động ao và nó sẽ không ờ, follow theo chuyên gia nữa. Đó, mọi người chỉ đăng nhập một bên thôi nhá. Khi mọi người đăng nhập ở bên sàn thì mọi người không đăng nhập ở bên này nữa và khi đăng nhập ở bên này thì mọi người không đăng nhập ở bên sàn nữa. Rồi bước tiếp theo là vào phần cài đặt copy chain này. Chỗ phần uh, nhập tên chuyên gia. Đây là phần uh, mọi người nhập ID của của của chuyên gia mà mọi người muốn theo, muốn follow lệnh. Ví dụ ID của mình là Cantona 68 thì mọi người điền Cantona 68 vào mọi người check chính xác ID rồi mọi người muốn follow theo tài khoản thực thì mọi người chọn tài khoản thực còn mọi người muốn ờ, thử thì follow bằng tài khoản demo thì mọi người bấm tài khoản demo này đó số tiền đặt số tiền một lệnh ví dụ vốn mọi người là 150 đô đến 100 đô thì mọi người chỉ nên đặt lệnh tối thiểu là một đô chỉ theo lệnh là một đô tối thiểu mức chốt lãi hàng ngày đấy là mục tiêu của mọi người ví dụ mọi người muốn ờ, một ngày chốt lãi ở 20 đô thì mọi người điền số 20 vào mức cắt lỗ mọi một ngày mọi người ờ, cho phép thu 10 ờ, đô thôi thì mọi người điền số 10 vào đó sau khi điền xong thì mọi người check lại một lần nữa ở phần trạng thái này thì mọi người đang bật đang bật là là ok này còn mọi người tắt đi thì là mọi người không follow nữa Đấy, ví dụ mà khi mình lên phiên mình giao dịch và mọi người check đã có lãi rồi thì mọi người sẽ vào phần cài đặt và mọi người bấm tắt đi xong mọi người bấm lưu cài đặt thì ờ, kể cả mình có giao dịch như thế nào hay nữa thì tài khoản của mọi người cũng sẽ không theo lệnh nữa đó ở đây mình bật này bấm lưu cài đặt này Đấy, đã lưu cài đặt này sau khi lưu cài đặt này rồi mọi người ra lại cái phần giao dịch trang giao dịch đó ở phần giao dịch thì nó sẽ hiển thị này trạng thái follow đang bật này tài khoản à, thêm follow là theo dòng tài khoản thực chuyên gia mọi người follow là Cantona 68 số tiền theo mỗi mỗi lệnh là một đô ví dụ mình đánh lệnh một phần trăm thì tài khoản của mọi người sẽ tự động theo là một đô còn mọi người cài là 10 đô một lệnh thì ví dụ mình đánh một một phần trăm thì tài khoản của mọi người sẽ tự động đánh 10 đô đó khi đặt mức chốt lãi hàng ngày là 20 đô thì tài khoản của mọi người sẽ, sẽ tự động dừng và không theo lệnh nữa và khi đặt mức cắt lỗ là 10 đô ví dụ âm 10 rồi thì tài khoản của mọi người cũng sẽ tự động dừng và không ờ, follow theo ờ, chuyên gia nữa đó đây là cái bảng à, hiển thị ờ, kết quả mỗi ngày đây các lệnh thắng thua nó sẽ hiển thị ở đây số dư tài khoản đây đó sau khi ờ, theo xong mà thầy có lãi rồi hoặc là cắt lỗ rồi thì mọi người muốn ờ, yên tâm hơn thì mọi người vào phần cài đặt không muốn theo nữa thì tắt này lưu cài đặt này đó và mọi người muốn theo follow theo chuyên gia khác thì mọi người vào đây mọi người ờ, đổi đi chuyên gia A chẳng hạn đấy xong rồi mọi người bấm lưu cài đặt đó hiện tại thì mình đã tắt rồi đây quay lại trang giao dịch thì ờ, cái phần trạng thái là đã tắt này đó đó là các bước tạo đăng ký tài khoản copychain và follow theo lệnh chuyên gia và một ờ, cái nữa là khi mọi người đăng nhập tài khoản sàn vào đây thì bên sàn của mọi người mọi người phải để số vốn sang ta tài khoản thực để mọi người có thể theo lệnh nhá ví dụ ở bên sàn mọi người có mọi người muốn follow mọi người muốn bỏ ra 100 đô để follow theo chuyên gia theo những anh em có kinh nghiệm thì mọi người ở bên sàn ấy, mọi người phải chuyển 100 đô từ ví sang tài khoản thực. Đó, xong rồi sang đây mọi người đăng nhập tài khoản sàn vào. Rồi mới đến cài đặt. Theo chuyên gia thì ờ, tài khoản của mọi người mới có tiền để follow theo lệnh chuyên gia được. Ok. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo.